Xin kính chào các anh chị đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2021 Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai vừa về được tiếp một chiếc xe Toyota Innova Năm sản xuất và đăng ký lần đầu 2016 Số sổ kiểm định 2016 Giá tiền chào bán là 415 triệu Anh chị nào thích chiếc xe này gọi cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Số điện thoại Zalo 0919 24 3566 chiếc xe này phiên bản E xe không có lỗi xe cực kỳ đẹp anh chị nào liên hệ liền thì cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai sẽ để giá ưu đãi tốt hơn giá cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai chào bán công khai là 415 triệu anh chị xem xe lượt bên ngoài bên ngoài sơn màu gọi là màu ghi bạc nha các anh chị nha dán phim cách nhiệt kiến bốn cái vỏ mới thay chúng ta xem vỏ lớp nha vỏ lớp gầm hầu như cực kỳ mới luôn anh chị nha cực kỳ mới luôn đó, vỏ lớp gầm gầm còn 7 màu nha các anh chị ta xem cái gầm này rồi xin nhắc lại chiếc xe 65A 08565 là chiếc Toyota Innova năm sản xuất 2016 giá tiền cửa hàng của tôi là Ngọc Đồng Nai chào bán là 415 triệu nha các anh chị xe cực kỳ đẹp xe này vừa về cho quay liền chưa dọn rửa vệ sinh gì hết chúng ta xem xe lượt bên ngoài rồi chúng ta sẽ xem tiếp bên trong nha cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 5 chỗ ngồi cho đến 9 chỗ ngồi giá tiền dao động từ 50 triệu cho đến 500 triệu đủ mọi loại xe hàng tháng cửa hàng về tới 450 chiếc xe đủ loại các anh chị nào có nhu cầu kết nối lâu dài làm cộng tác viên mua bán cùng với ô tô Lân Ngọc Đồng Nai thì truy cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai chúng ta xem xe và chúng ta chia sẻ video cùng bán với ô tô Lân Ngọc Đồng Nai cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai luôn tuyển các anh chị cộng tác viên phụ bán xe kiếm thêm thu nhập cũng như bán à, kiếm thêm cái hoa hồng từ ô tô Lân Ngọc Đồng Nai ô tô Lân Ngọc Đồng Nai cam kết hàng tháng về 450 chiếc xe đủ cho các anh chị bán các anh chị à, không cần phải bỏ vốn bỏ công không cần phải à, à, săn lùng xe gì hết cửa hàng ô tô là Ngọc Nai cung cấp đủ cho các anh chị về bán cái thứ nhất là à, xe nhiều đủ bán cái thứ hai nữa là dọn rất đẹp giá cả hợp lý anh chị nào kết nối thì chúng ta truy cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai xem video và chia sẻ lưu ý là chúng ta nhớ bấm cái nút đăng ký dưới góc phải màn hình để cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai có xe mới về đăng lên như thế này kênh YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai sau khi có xe mới sẽ thông báo tới số điện thoại của các anh chị đã đăng ký kênh và đồng thời là các anh chị biết là hôm nay có xe mới về không cần phải à, à, bỏ thời gian ra mà theo dõi chỉ cần việc đăng ký là kênh sẽ gửi tin nhắn về chiếc xe này phiên bản E nha các anh chị nha phiên bản E các anh chị nhìn xem tắp lô tắp bi à, rất là đẹp nha rất là đẹp đầu đĩa còn riêng theo xe nha các anh chị tay lái à ghế nỉ nha la phong chúng ta bọc 5D rất đẹp các anh chị nha bọc 5D thế hệ mới rất đẹp sàn chúng ta bọc cách âm bằng da chống cháy nè các anh chị cách âm mà còn da chống cháy rất là đẹp luôn chiếc xe cực kỳ đẹp ghế còn nỉ riêng xe này trăm phần trăm không lỗi về dàn đồng nha các anh chị mua cái dẫn thợ thầy tới coi thoải mái nha các anh chị dẫn thợ thầy tới coi thoải mái xin nhắc lại chiếc xe này 2016 nha phiên bản E phiên bản E giá tiền là 415 triệu nha anh chị nào mua chạy dịch vụ hay hoặc mua cho anh em bạn bè người thân thì gọi cho cửa hàng của tôi Lân Ngọc Đồng Nai số 0919 24 3566 cửa hàng nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai chuyên mua bán trao đổi các dòng ô tô cũ đã qua sử dụng ưu tiên cung cấp xe cho các anh chị cộng tác viên cũng như các anh chị lái về bán nha xe cực kỳ đẹp luôn ừ. máy đang nổ đó các anh chị rất là êm sau khi cửa hàng quay xong sẽ cho trà rửa vệ sinh lại nha xe về là chúng ta quay liền cập nhật xe mới liên tục hàng tháng về tới 450 chiếc xe nha các anh chị tháng về tới 450 chiếc xe đủ loại anh chị xem trần la phong tắp bi tắp lô rất là đẹp keo chỉ cửa nẻo rồi rất là đẹp nha các anh chị nha sắc nét từng chi tiết ha Xin nhắc lại 65A 08565 Toyota Innova năm sản xuất 2016 nha Phiên bản E à, Giá tiền 415 triệu nha các anh chị 415 triệu Rồi nhanh tay liên hệ với cửa hàng Lân Ngọc Đồng Nai số 0919 243566 nha vỏ mới các anh chị nè vỏ mới vỏ rất đẹp đây các anh chị cộng tác viên lưu ý là chúng ta Lân Ngọc Đồng Nai luôn tiễn các anh chị cộng tác viên nha. Phụ bán xe cho cửa hàng của tôi Lân Ngọc Đồng Nai. Hình thức kinh doanh à chỉ ngồi xem video và chia sẻ thôi. Lưu ý là nhớ bấm vào nút đăng ký có phải màn hình nha các anh chị các anh chị bấm vào nút đăng ký, ký có phải màn hình thì kênh sẽ tự thông báo tới số điện thoại của các anh chị biết và hôm nay có xe mới về và các anh chị chỉ việc à, đăng lên và bán thôi cửa hàng cung cấp xe các anh chị nha đây sau khi giao dịch môi giới thành công các anh chị bán với khách hàng thành công thì cửa hàng ô tô Lân hôm nay sẽ chuyển khoản tiền hoa hồng cho các anh chị nha các anh chị năm sản xuất 2016 hàng trên là Toyota Innova và địa chỉ và hàng kế cuối kế cuối cùng là năm sản xuất 2016 nha các anh chị đó, xe sùng chỉ riêng hết cực kỳ đẹp có cái đầu bơm ghế nè đó, anh nào mong to mong nhỏ bơm lên đều chạy được hết nha kính hậu chỉnh điện các anh chị đèn chỉnh đèn sáng tối nha. à, nút chỉnh đèn đây đây nhớ số điện thoại cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai gọi nha 0919 24 3566 cực kỳ đẹp giá tiền cũng ưu đãi xe mình phiên bản có hai túi khí các anh chị nha phiên bản E này đầy đủ hết ừ, còn chấm sơn dễ thương lắm rồi ra ô tô Lương Ngọc Nay còn rất nhiều xe chút nữa sẽ quay cho các anh chị xem tại kho của cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai nha đó mấy thợ tới giờ số, số là mẹ anh ngồi mấy anh bấm số hết rồi đó Rồi ta xem nắp đây Cực kỳ đẹp đấy các chị Cực kỳ đẹp à, nhanh chơi truy cập vào youtube ô tô Lân Ngọc hôm nay và bấm nút đăng ký có phải màn hình sẽ xem được rất nhiều xe của cửa hàng đang bán trên kênh cá nhân nha đó, à, trên trang youtube ô tô Lân Ngọc hôm nay xe đang nổ máy đó anh chị máy rất êm nha sau khi quay xong sẽ cho vệ sinh đánh bóng bảo trì bảo dưỡng thay nhớt các anh chị tới mua chỉ việc đổ xăng chạy về thôi không phải làm gì thêm nha xe này phải nói là liền lạc cực kỳ cực kỳ đẹp các anh chị kỳ là đẹp lắm đây để nắp cái bô lại Rồi, xin nhắc lại chiếc xe 65A 08565 Toyota Innova năm sản xuất 2016 phiên bản E xe cực kỳ đẹp zin không lỗi giá tiền chào bán là 415 triệu anh chị nào có nhu cầu kết nối gọi cho cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai số điện thoại Zalo 0919 243566 cửa hàng nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 4 chỗ ngồi cho đến 9 chỗ ngồi giá tiền dao động từ 50 triệu đến 500 triệu anh chị nào có nhu cầu kết nối lâu dài hoặc muốn làm thêm kiếm thêm nghề thu nhập từ ô tô cũ thì xin đăng ký vào nước có phải màn hình chúng ta sẽ được cung cấp bởi tin nhắn của cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai gửi về cho các anh chị biết là xe mới về liên tục hàng tháng về tới 450 xe đủ loại cho nên chúng ta đăng ký kênh sẽ thông báo liền và lưu ý là à, anh chị nào có nhu cầu bán à, thêm à, thu nhập thì chia sẻ video này đến với tất cả các bạn bè các anh chị qua trang cá nhân Zalo Facebook của các anh chị sau khi bán giao dịch môi giới thành công cửa hàng sẽ chuyển khoản tiền hoa hồng tiền giới thiệu cho các anh chị nha rồi hiện nay ở bãi kho tôi Lê Ngọc còn rất nhiều xe đang à, nằm ở kho anh chị kết nối và đăng ký có phải màn hình sẽ cập nhật được rất nhiều xe của cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai nha chuyên Innova, xvander Isuzu, Ford Everest, Vios, Kia Morning, Hyundai i10 à, Honda City, Hyundai Accent vân vân à, dưới bãi kho hiện tại là cũng còn khá là nhiều xe anh chị kết nối chúng ta đăng ký vào nếu có phải màn hình nha thích bán xe nào thì chia sẻ xe đó nha các anh chị hiện tại kho cũng còn khá nhiều Innova ta đăng ký vào để mà cập nhật xe mới liên tục của cửa hàng ô tô Tân Ngọc Đồng Nai giá từ Innova thì từ 190 triệu cho đến 500 triệu đủ loại đủ giá nha rồi cảm ơn các anh chị đã bỏ chút thời gian quý báu xem cửa hàng ô tô Tân Ngọc quay phim cảm ơn các anh chị đã bỏ chút thời gian chia sẻ cho cửa hàng ô tô Tân Ngọc Đồng Nai chúc các anh chị cộng tác viên tháng này bán thật nhiều xe và kiếm thêm thu nhập thật nhiều từ ô tô Tân Ngọc Đồng Nai và nhớ trước khi tắt màn hình chúng ta bấm vào nút đăng ký để cập nhật xe qua tin nhắn của cửa hàng ô tô Đà Ngọc Nai gửi về và lưu ý nhớ chia sẻ để cùng bán xe kiếm thêm thu nhập cùng ô tô Đà Ngọc Nai. Xin chào các anh chị và hẹn gặp lại xe sau.